à, khi mà bạn à, có được một số tiền à, coi như là một số tiền mà bạn tích góp được thì bạn sẽ à, mua nhà bạn sẽ à, dùng cái ví dụ như chưa đủ chẳng hạn bạn vẫn có thể là dùng ngân hàng để bạn vay mua cái ngôi nhà đó thì sau một thời gian bạn sẽ uh, tích trữ được một cái tài sản của bạn à, và bạn có thể là uh, bạn bán hoặc là bạn trao đổi hay bạn làm gì đó là tùy nhưng mà là uh, theo thời gian cái giá trị bất động sản nó sẽ lên ha còn đối với cái việc mà là thuê nhà thì bạn sẽ không tích cóp được gì cả tại vì thuê nhà thì hàng tháng bạn sẽ trả cái tiền đó uh, cho người thuê nhà rồi bạn sẽ không tích góp được cái giá trị của cái bất động sản cái lợi ích thứ hai của cái việc mà mua nhà đó là uh, bạn uh, có sự hưởng thụ và có các cơ hội ha ví dụ như là uh, bạn thường là khi mà mình có thể mua được một cái tài sản nào đó mình rất là tự hào ví dụ như mình ở ngoài tỉnh về thành phố mình làm ăn đi thì ờ, có cơ hội để mình mua được căn nhà mà có thể là mình uh, tự hào với lại uh, bạn bè với gia đình rằng mình có khả năng ha ừ, mình có cái tài chính của mình tốt mình có khả năng mua được à, còn khi mà bạn thuê thì vẫn là à, tiếng là đi thuê à, tài sản của người khác không có tài sản đó là cũng là một cái à, lợi ích của cái việc mua nhà rồi à, cái khi mà bạn mua nhà thì cái đó nhà đó là sở hữu của bạn và bạn muốn thiết kế như, như tha sao cũng được bạn thiết kế theo cái sở thích của mình à, bạn mua nhà theo cái à, cái nhu cầu và cái sở thích của mình còn khi mà bạn thuê thì bạn không thể nào à, thiết kế bạn có thể là thiết kế lại cũng được nhưng mà cái thời gian bạn thuê nó phải dài rồi à, bạn à, bạn thuê rồi bạn thiết kế như vậy thì nó sẽ mất Ờ, một số chi phí à, một số chi phí tại vì khi mà bạn không thuê nữa bạn rời đi thì cái tiền đó nó bị mất thì đó là cái việc mà là à, các cơ hội à, là như vậy ha rồi cái à, cái việc mà khi mà bạn mua nhà đó thì bạn có thể là tăng cái khả năng chi trả lên ví dụ như là bạn vay mua nhà thì cái à, bạn sẽ có được những cái khoản mà à, thế chấp à, có cái lãi suất à, để bạn à, mua cái ngôi nhà đó rồi những cái khoản vay ngân hàng sẽ hỗ trợ cho bạn vay trong vòng từ à, 20 25 hay 30 năm chẳng hạn à, nó cũng có thể là um, hỗ trợ cho bạn trong cái việc mà là thanh toán uh, bằng cái uh, bằng cái thu nhập hàng tháng của mình rồi bạn có thể là thanh toán uh, bớt một phần nợ gốc để cái giảm cái lãi suất xuống hoặc là bạn sẽ thanh toán từ từ chẳng hạn ha cái đó cũng là tăng cái khả năng mà uh, tích góp tiền của bạn tăng khả năng chi trả tiền của bạn ha rồi có, có một còn một cái lợi ích nữa là các khoản mà lợi ích về thuế tại vì à, nó sẽ có một số cái à, lợi ích ví dụ như là à, bạn phải trả tiền vay ngân hàng thì cái cái đó nó gọi là chi phí hàng tháng ha bạn sẽ đưa vào cái việc mà là à, tính cái cái ờ, thu nhập của bạn sẽ giảm cái thuế thu nhập của bạn xuống hoặc là nếu mà là bạn là công ty bạn đi ờ, bạn vay bạn mua cái ờ, tài sản đó cho công ty thì tất cả những cái chi phí liên quan tới cái tài sản đó đều được đưa vào chi phí của công ty ví dụ như là lãi ngân hàng thì bạn cũng thể đưa vào chi phí của công ty à, hoặc là cái tài sản đó là của công ty thì bạn cũng có thể là à nó sẽ phát sinh tất cả những liên quan tới cái tài sản đó bạn đưa vào cái thuế của công ty luôn thì à, đó nó cũng có một cái số ưu đãi về thuế còn khi mà bạn thuê thì nó không có những cái ưu đãi đó nó cũng không thể nào mà nó có những cái theo kiểu mà chiết khấu uh, chiết khấu á, uh, theo cái uh, bao tài sản trong vòng bao nhiêu năm nó cũng không trừ được thuế ha nếu mà bạn đi thuê rồi uh, mặc dù như vậy thì à, đi thuê nhà nó cũng sẽ có một số lợi ích như sau ví dụ như là bạn khi mà bạn đi thuê nhà thì bạn sẽ chọn được cái vị trí thuận tiện à, thuận lợi và vị trí đẹp nhất ở cái khu đó chẳng hạn bạn thấy là khu đó đẹp à, bạn à, thuê rồi à, bạn không phải lo cái việc mà là à, căn nhà xuống cấp hay là lỗi thời hay là à, phải ờ, đau đầu về cái việc mà là à, phải trả thuế ha à, tại vì á à, khi mà thuế đó là bao gồm những cái thuế hay là bảo hiểm gì đó thì những cái chủ nhà họ sẽ lo rồi à, bạn chỉ cần là trả tiền thuê nhà hàng tháng thôi à, có thể là khi mà bạn đầu tiên bạn vào bạn thuê bạn phải à, đóng tiền cọc và sau đó là bạn sẽ trả tiền thuê nhà hàng tháng à, bạn cũng có thể là tìm cái nơi khác để sinh sống hoặc làm việc nếu mà bạn không thích cái nơi đó nữa thì bạn cũng không có à, phải là phải đi tìm người để bán cái, cái, cái, cái tài sản đó và sau đó mới có thể di dời được ha nhưng mà mỗi mỗi cái nó có một cái lợi ích như vậy nhưng mà nó cũng có cái nhược điểm à, và cái việc mà bạn à, thuê nhà thì bạn sẽ mất cái tiền thuê nhà đó theo hàng tháng và hàng năm bạn sẽ không còn giữ lại được ờ, một cái tài sản gì cho mình còn khi mà bạn đi mua nhà thì bạn vẫn tích góp được ha bạn vẫn giữ lại được cái số cái ờ, tài sản ờ, cho mình theo năm tháng nó sẽ tăng theo giá trị theo thời gian mỗi năm nó tăng từ khoảng 8 đến 10 phần trăm cái giá trị của bất động sản nên bạn sẽ tính toán xem rằng là mình nên uh, thuê hay nên mua nếu bạn có khả năng bạn có tài chính của bạn tốt thì bạn nên mua nhà nó vẫn tốt hơn là cái việc mà là bạn đi thuê à, đó là một vài cái điều tôi muốn chia sẻ với các bạn à, mong rằng à, nó sẽ giúp ích được cho bạn khi các bạn quyết định cái việc mà là đi thuê hay là mua nhà à, à nếu bạn thấy cái video này của tôi có thể là giúp ích cho một ai đó hãy giúp chúng tôi chia sẻ cái video cho họ hãy subscribe cái kênh youtube của tôi để bạn có thể nhận được cái video sớm nhất khi tôi đăng lên cái video mới lên cảm ơn và hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo